thứ nhất là chúng ta có chuẩn bị về phần thực hành thì chúng ta có một chút kiểm tra kiến thức như sau. Thứ nhất, nhiệt lượng tỏa ra ở một sợi dây dẫn khi có dòng điện chạy qua thì phụ thuộc những yếu tố nào và sự phụ thuộc đó được biểu diễn bằng hệ thức nào? À, thì tất nhiên, đúng như tên của bài hôm nay là chúng ta liên quan đến định luật Joule-Lenser. Như vậy nó phụ thuộc vào các yếu tố như là cường độ dòng điện, biên trở của dây dẫn và thời gian mà dòng điện chạy qua và nó được biểu diễn bằng cái hệ thức của định luật Junlenser Q bằng Y bình phương nhân R nhân với T. Hay nói khác là định luật này được phát biểu rằng uh, nhiệt lượng tỏa ra trên một dây dẫn có dòng điện chạy qua thì tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, tỷ lệ với điện trở dây dẫn và thời gian mà dòng điện chạy qua. <coughs> Câu hỏi số 2 chúng ta cũng kiểm tra để chuẩn bị cho phần thực hành. Đó là nhiệt lượng Q được dùng để đun nóng nước có khối lượng M1 và làm nóng cốc đựng nước có khối lượng M2. Khi đó nhiệt ờ, độ của nước và cốc tăng từ T1 đến T2. Nhiệt trung dương C1, C2. Hệ thức nào biểu diễn mối quan hệ giữa Q và các đại lượng này? Thì ở phần bài định luật Julian chúng ta đã làm quen với công thức này rồi. Đây là công thức của kiến thức của thời lớp uh, của cái phần lớp 8 cuối chương trình vật lý lớp 8. Và chúng ta biết rồi, quy mà nước dùng để đun nóng hay là nước ờ, thu vào và cái cốc đấy thu vào thì chính là bằng m nhân với c và nhân với delta t